Tin là mình đây chị bảy review hôm nay được một bạn dễ thương của review phim đưa cho mình một số thông tin chắc các bạn cũng biết phim gì rồi đó let's Go. Tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phút giây thư giãn sảng khoái cho khán giả trong dịp đầu năm mới, tức cấp 10 chi phí sản xuất. Sau thành công của phần đầu tiên, Bu Tay 2 ra mắt vào năm 1989 và có doanh thu mở màn 29,5 triệu, hơn gấp đôi 13 triệu của Bu Tay. Tác phẩm cuối cùng về đích với 215,4 triệu. Bom tấn của Ivan Man đã làm nên điều thần kỳ trong một năm có nhiều tác phẩm kinh điển như Zemlin, Thekazate Kid, The Terminator. Animazone LM Searchit, Zamantestone và Tene Story, tức cấp 10 chi phí sản xuất. Sau thành công của phần đầu tiên, Bute 2 ra mắt vào năm 1989 và có doanh thu mở màn 29,5 triệu, hơn gấp đôi 13 triệu của Bute. Tác phẩm cuối cùng về đích với 215,4 triệu. Bom tấn của Ivan Man đã làm nên điều thần kỳ trong một năm có nhiều tác phẩm kinh điển như Zemlin, Thekazate Kid, The Terminator, sở LM Searchit, Zamantestone và Tenai Vision Story, Bute cũng góp phần ghi dấu ấn trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ khi lần đầu tiên có 4 bom tấn vượt mốc 100 triệu trong năm. Bộ phim còn kéo theo hai series hoạt hình là Tezian Bute và Exim Bute, video games, truyện tranh và tiểu thuyết cùng 200 triệu giá trị thương hiệu từ quà lưu niệm và băng đĩa. Không chỉ thành công về mặt doanh thu, Bute còn nhận vô số lời khen ngợi của giới phê bình lẫn khán giả. Roger Ebe nhận xét bộ phim là một ví dụ hiếm hoi về việc kết hợp thành công phần hiệu ứng đặc biệt với lời thoại danh mãnh. Ebe lưu ý rằng phần kỹ xảo chỉ góp mặt để phục vụ cho màn trình diễn của các diễn viên chứ không phải ngược lại. Nói rằng đó là một ngoại lệ đối với quy tắc chung rằng các hiệu ứng đặc biệt quá hoành tráng có thể phá hỏng một bộ phim hài. Christopher của ZC Z News ca ngợi kỹ năng đạo diễn Ivan của Man và đoàn làm phim. Anh cảm thấy họ đã tìm đến sự hài hước sáng tạo hơn và cảm giác mạnh chân thực. David Ansen của Newwick rất thích bộ phim, mô tả đây là một dự án làm việc theo nhóm, nơi mọi người cùng hướng tới cùng một mục tiêu của sự điên rồ thoải mái. Ông gọi Bute là bom tấn hè tuyệt vời. Tác phẩm còn nhận hai đề cử Oscar và ba đề cử quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. 2. Màn tái xuất của thương hiệu đình đám sau 32 năm. Có thể nói, Bute là bọn tấn đặt ra chuẩn mực mới cho dòng phim kinh dị kết hợp hành động, hài hước và kỹ xảo hoành tráng. Phim xoay quanh bốn tiến sĩ gồm Peter venman Man, Bill Zemon zaytan Janay, Winston Zezemoze, Ernie Hudson và Egon Pengle, Hazel Zami khi họ lần đầu gặp ma tại Thư viện Công cộng New York, Mỹ. Từ đó, cả nhóm chế ra bộ dụng cụ chuyên bắt ma gồm khẩu súng cờ rô tông và bẫy cầm tay. Sau nhiều vụ, biệt đội săn ma, chuyển kiếp lấy bối cảnh 32 năm sau các sự kiện trong phần phim thứ hai, nhóm Bute đã tan rã. Egon Pengle là người duy nhất theo đuổi nhiệm vụ săn ma tại thị trấn Sumerville, Oklahoma, Mỹ. Tuy nhiên, ông đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim. Cô con gái Cowley, Kezi còn cùng hai con là Trevor, Finoha và Faebe, MCKNN Akersay đến đây để tiếp quản những gì ông để lại. Họ dần phát hiện ra những món dụng cụ bắt ma cũ của Egon cũng như một thế lực tà ác đang dần. Qua đoạn trailer, khán giả dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của những hồn ma quen thuộc cùng quá trình săn ma mãn nhãn. Đặc biệt, sự trở lại của Á Thần và Vin hai tài sai quen thuộc của Goze như báo hiệu sự trở lại của ác thần hùng mạnh này. Biệt đội săn ma, chuyển kiếp là phiên bản kế thừa hoàn hảo của Bute không chỉ về mặt cốt truyện mà còn là di sản với những hình ảnh, trang phục, dụng cụ bắt ma hay chiếc xe quen thuộc. Qua đoạn trailer, khán giả dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của những hồn ma quen thuộc cùng quá trình săn ma mãn nhãn. Đặc biệt, sự trở lại của Á Thần và Vin hai tay sai quen thuộc của Goze như báo hiệu sự trở lại của ác thần hùng mạnh này. Biệt đội săn ma, chuyển kiếp là phiên bản kế thừa hoàn hảo của Mute không chỉ về mặt cốt truyện mà còn là di sản với những hình ảnh, trang phục, dụng cụ bắt ma hay chiếc xe quen thuộc. 3. Dàn diễn viên đầy tiềm năng, vai chính của biệt đội săn ma, chuyển kiếp này thuộc về Finoha, chàng diễn viên nhí quen thuộc với khán giả qua loạt sở trinh dơ thinh và bom tấn kinh dị ít 2017. Kết hợp với cậu là MCKNN nữ diễn viên nhí tiềm năng bậc nhất Hollywood. Cô bé chuyên đóng phiên bản nhí của các nhân vật nổi tiếng trong y, Tonya 2017, Captain Marvel 2019 và Marinan 2021. Bản thân Gray cũng là cái tên quen thuộc qua các tác phẩm như Gitte 2017, Amityville, cả hai đều ghi dấu ấn riêng trong lòng khán giả bởi khả năng diễn xuất ấn tượng trong dòng phim kinh dị. Bên cạnh đó, tác phẩm còn có người đàn ông gợi cảm nhất hành tinh năm 2021 là Paul Rudd. Anh nổi tiếng với vai Enterman Scotter Lang trong vũ trụ điện ảnh Marvel, MCU và một loạt phim hài hước khác. Kezikon thì từng thủ vai cờ dốc Simmer Midnight trong Avengers. Infinity War 2018. Có thể nói, dàn diễn viên của phần phim mới là những cái tên hàng đầu trong thể loại kinh dị, hài và hành động. Bộ phim hứa hẹn sẽ đậm chất giải trí cùng phần kỹ xảo hoành tráng và hành động kịch tính. Cảm ơn các bạn đã xem chúc các bạn buổi tối vui vẻ, đừng quên like và đăng ký. Bạn nghĩ sao về bộ phim hãy để ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nha. Chasing ghosts. Is that it? Go, go, go! Ghostbusters